Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với bộ câu hỏi thi tuyển vào phỏng vấn tiếp viên hàng không. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu hỏi và Đức chắc chắn rằng hai câu hỏi này khi các bạn bước chân thi tuyển dù thi tuyển ở hãng nào cũng như lần thi tuyển nào thì hai câu hỏi này cũng sẽ được đặt cho bạn và hiện tại đây thì Đức cũng mong muốn gặp một số bạn có ước mơ muốn có một cái mức lương tương đương với công việc tiếp viên hàng không và công việc ở đây là bán hàng và chăm sóc khách hàng nếu bạn mong muốn điều này và có thể phát triển công việc của mình cao hơn trong tương lai thì hãy để tin nhắn xuống phần bình luận hoặc là nhắn tin với Đức qua fanpage cũng như là Facebook cá nhân để Đức có thể gặp và nói chuyện hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào bộ câu hỏi thi tuyển tiếp viên hàng không đầu tiên câu hỏi mà đức chắc chắn rằng khi bạn thi tuyển cho bất kỳ hãng nào thì người ta cũng hỏi câu hỏi hãy giới thiệu bản thân của bạn câu hỏi này là một câu hỏi chắc chắn sẽ xảy ra đúng không ạ vậy bạn phải trả lời câu hỏi này như thế nào thì nó mới có một cái hiệu quả cao mà nó cũng đem lại một cái uh, tương tác với bạn và ban giám khảo từ đó lấy cảm tình của ban giám khảo dành cho bạn nhiều hơn những ứng viên khác vâng ở câu hỏi này thì các bạn trả lời họ tên và gia đình của mình sinh sống ở đâu và hiện tại công việc của mình đang làm ở đâu và mình đã học qua những trường nào đây là những kiến thức đầu tiên mà các bạn phải trả lời nhưng bên cạnh đó các bạn phải lồng ghép vào những yếu tố sau đây đầu tiên đó chính là sở thích cá nhân và ở cái sở thích cá nhân của bạn bạn phải tạo ra một cái điểm nhấn và cái điểm nhấn này nó là một cái điểm mạnh để bạn thi tuyển vào ngành tiếp viên hàng không ví dụ như là bạn có thể nói em là một con người năng động và đang còn nhiệt huyết của tuổi trẻ nên em đang muốn làm trong làm việc trong một môi trường năng động trẻ trung và đầy thử thách hoặc là bạn có thể nói là uh, em có một cái sở thích là thích đi du lịch nhiều nơi và thích những công việc mà đòi hỏi cái sự di chuyển em không thích ngồi một chỗ làm những công việc văn phòng và một cái yếu tố tiếp theo đó chính là em có sở thích là giúp đỡ những người khác và hoàn thiện bản thân của mình trở nên tốt hơn em muốn làm trong cái môi trường để trau dồi những kỹ năng giao tiếp của mình để có thể trở nên một con người giao tiếp tốt ở ngoài xã hội cũng như ứng xử tốt ở ngoài xã hội bạn thấy không đó là những cái điểm mạnh mà những tiếp viên hàng không cần có chính vì vậy bạn hãy lồng ghép những cái sở thích cá nhân của mình vào hãy lồng ghép những cái sở thích cá nhân của mình vào những cái điểm mạnh của bạn và từ đó bạn có thể cho ban giám khảo thấy bạn là một ứng cử viên phù hợp cho nghề nghiệp này và một cái điều tiếp theo mà Đức muốn nhắn nhủ với các bạn là ở trong bất kỳ câu hỏi nào ban giám khảo đặt cho bạn thì cách tốt nhất để nâng cao cái điểm của mình lên đó chính là phải lồng ghép được cái những cái yếu tố mà tiếp viên hàng không cần ở trong cái bản thân của mình để cho cái ban giám khảo thấy được cái điều đó ban giám khảo có thể thấy bạn là một tiếp viên hàng không thực thụ trước khi ban giám khảo tuyển chọn bạn từ đó bạn sẽ có một cái tỷ lệ đậu cao hơn tất cả những người khác và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai tại sao em muốn trở thành một tiếp viên hàng không các bạn thấy đây ở câu hỏi này thì mình đã có những cái ưu điểm mà mình lồng ghép ở trên vào rồi tiếp theo đó là bạn sẽ lấy những cái ưu điểm đó vì lý do em mong muốn làm trong những môi trường công việc đầy thử thách và đầy áp lực em muốn hoàn thiện bản thân của mình tốt hơn và nghề nghiệp tiếp viên hàng không là một lựa chọn hoàn hảo nhất cho cái sở thích này của em chính vì vậy em tin rằng với niềm đam mê niềm nỗ lực của mình em sẽ làm hoàn thành công việc này một cách tốt nhất và xuất sắc nhất bạn thấy đó khi bạn lồng ghép được cái điểm mạnh của mình vào trong cái công việc này thì bạn sẽ có một cái lợi thế lớn hơn những người khác và một cái điểm thứ hai nữa là bạn có thể dùng môi trường tiếp viên hàng không là một môi trường gồm những người trẻ trung và năng động chính vì vậy bạn lồng ghép điểm này vô em thích làm việc ở trong một cái môi trường trẻ trung và năng động em thích làm việc với con người thích giao tiếp giữa người này với người này em thích giúp đỡ khách hành khách em thích cống hiến bản thân của mình cống hiến thời trai trẻ của mình để làm những công việc có ích và giúp đỡ những người khác và ở đây thì đôi lúc khán giả và ở đây đôi lúc thì ban giám khảo sẽ đặt cho bạn thêm một câu hỏi nữa đó chính là tại sao em chọn hãng hàng không này và ở câu hỏi này bạn phải liệt kê những ý của mình trước khi mà bạn tham gia vào cuộc thi phỏng vấn bởi vì đây là một câu hỏi nâng điểm của bạn tốt nhất ví dụ như bạn muốn thi tuyển vào hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thì bạn phải lồng ghép vô em muốn làm việc trong một cái môi trường đội ngũ chuyên nghiệp sang trọng và đẳng cấp em biết rằng hãng hàng không Vietnam Airlines đang trên con đường đi đến dịch vụ 5 sao chính vì vậy em mong muốn mình trở thành một con người hoàn thiện để có thể giúp đỡ phục vụ hành khách trên những chuyến trên những cái đường bay này em mong muốn trở nên hoàn thiện hơn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có thể nâng cấp bản thân của mình hơn để giúp cho bản thân của mình có giá trị hơn cũng như là cống hiến sức lực của mình để giúp cho hãng hàng không đạt được cái chỉ tiêu của mình đề ra trên từng đường bay và em sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao và cũng như là làm hài lòng các hành khách mà em được phục vụ và bên cạnh đó em cũng muốn cống hiến tuổi trẻ của mình cho những chuyến bay có nghĩa cử cao đẹp mà em đã thấy Vietnam Airlines thực hiện trong mùa dịch Covid-19 vừa qua. Ví dụ như là những chuyến bay đi đến những vùng tâm dịch để đón đồng bào Việt Nam của chúng ta từ nước ngoài trở về. Em rất mong muốn được góp phần công sức của mình vào trong những chuyến bay đó. Và em mong muốn cống hiến sức của mình cho Tổ quốc cũng như là cho hãng hàng không Vietnam Airlines đó ví dụ như bạn muốn thi tuyển vào hãng hàng không Vietnam Airlines thì bạn phải làm nổi bật lên những cái vấn đề đó làm nổi bật lên những cái thông tin quan trọng đó thì bạn sẽ có một cái điểm số cao hơn bởi vì khi đó ban giám khảo sẽ thấy được bạn là một con người quan tâm và quan sát sâu sát đến hãng hàng không của chúng tôi chính vì vậy tôi tin tưởng bạn sẽ làm một tiếp viên hàng không tốt trong tương lai còn nếu bạn thi tuyển vào Vietjet Air thì sao nếu bạn thi tuyển của vietjet air e thì bạn phải nói một cách khác đó chính là em mong muốn làm việc trong một môi trường trẻ trung và năng động em biết rằng hãng hàng không vietjet air e hiện tại là một hãng hàng không lớn thứ hai ở việt nam chúng ta và hãng hàng không vietjet air e có rất nhiều điều kiện phát triển tốt cho nhân viên của mình em mong muốn được làm việc để tiếp cận với nhiều hành khách giúp đỡ các hành khách chưa có điều kiện để có thể họ có thể tiếp cận với phương tiện di chuyển đó chính là máy bay và giúp họ tiếp cận được với một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp và đẳng cấp và giúp họ tiếp cận được với một đội ngũ tiếp viên trẻ trung chuyên nghiệp và đẳng cấp còn nếu bạn muốn thi tuyển vào uh, tiếp viên hàng không của hãng Bamboo Air thì như thế nào đầu tiên các bạn phải nhớ rằng hãng Bamboo Air thì cũng là một hãng hàng không mới mở chính vì vậy bạn phải nói được rằng uh, em biết rằng hãng hàng không Bamboo Airlines là một hãng hàng không mới trong thị trường hàng không Việt Nam. Nhưng em tin chắc rằng em mong muốn được phục vụ ở hãng hàng không Bamboo bởi vì em thấy được sự trẻ trung, sự năng động cũng như là phong cách tác phong làm việc chuyên nghiệp và đẳng cấp. Em thấy rất thích bộ đồ của những tiếp viên hàng không Bamboo Airlines và em mong muốn được trở thành một phần ở trong hãng hàng không của chúng ta. Em mong muốn cống hiến sức lực của mình để cùng hãng đồng hành lên một cái tầm cao mới, lên một cái vị thế mới ở trong thị trường Việt Nam chúng ta. Và đây là những câu hỏi mà bạn cần phải ghi xuống, cần phải liệt kê ra những ý trả lời. Đương nhiên là đôi lúc những câu hỏi này sẽ được hỏi bằng tiếng Anh nên bạn phải liệt kê những ý đó qua tiếng Anh trước và có một cái bảng để mình nói mình luyện hàng ngày luyện hàng ngày luyện hàng ngày từ đó bạn có thể có sự tự tin nhất định khi bạn có được cái sự tự tin rồi thì bạn có thể bước chân vào vòng thi tuyển một cách cực kỳ thoải mái và dễ dàng vượt qua cái vòng thi tuyển này và chúc các bạn thành công nếu các bạn quan tâm về những vấn đề tuyển dụng trong ngành hàng không thì các bạn hãy theo dõi kênh của Đức nhé và nếu video này hay giúp đỡ được cho bạn thì hãy để lại bình luận cũng như là có thể chia sẻ cho những người khác đang cần nó bởi vì sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận riêng cho mình nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc cũng như là câu hỏi gì về ngành hàng không cũng như là uh, ngành tiếp viên hàng không thì hãy đặt câu hỏi dưới phần bình luận để Đức có thể làm ra những video trả lời các câu hỏi cho bạn cũng như là cho những bạn khác có cùng câu hỏi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.